Ngày 26 tháng 7 năm 2020 tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ đã diễn ra lễ bàn giao công trình trạm y tế xã Xuân Lũng do Việt Banh và Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí đồng tài trợ. Dự lễ bàn giao có Thiếu tướng Nguyễn Đức Hiển, Cục Phó Cục Cảnh sát Kinh tế Bộ Công an, ông Nguyễn Huy Ngọc, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, Ông Bùi Hoài Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lâm Thao, ông Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, cùng đại biểu đại diện cho chính quyền địa phương và bà con nhân dân xã Xuân Lũng. Về phía Việt Banh có Nguyễn Đình Vinh, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, ông Lê Hồng Quang, Phó Giám đốc Việt Banh thị xã Phú Thọ, cùng đại biểu đại diện Ban thương hiệu Văn phòng Hội đồng Quản trị Công đoàn Việt Banh tham dự. Trước những nhu cầu cấp thiết của người dân và hưởng ứng lời kêu gọi của chính quyền địa phương xã Xuân Lũng, Vietinbank và Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí đã đồng tài trợ với tổng kinh phí 6 tỷ đồng, trong đó mỗi đơn vị 3 tỷ đồng để xây dựng mới công trình trạm y tế xã Xuân Lũng. Phát biểu tại buổi lễ bàn giao, ông Nguyễn Đình Vinh, Phó Tổng Giám đốc Chủ tịch Công đoàn Vietinbank chia sẻ, đây là món quà chứa đựng tình cảm và trách nhiệm của toàn thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Vietinbank đối với sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cho nhân dân địa phương xã Xuân Lũng. Với việc Khánh Thành Bà Giao đưa vào sử dụng trạm y tế xã Xuân Lũng, Vietinbank mong muốn góp phần tích cực, hiệu quả trong công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe tại cơ sở được kịp thời và thuận tiện hơn. Công trình trạm y tế xã Xuân Lũng được khởi công từ tháng 7 năm 2019 với kiến trúc 2 tầng hiện đại gồm 16 phòng chức năng và một quầy thuốc. Công trình không chỉ đáp ứng nhu cầu làm việc của đội ngũ y bác sĩ trong công tác khám chữa bệnh cho nhân dân địa phương mà còn là tuyến phòng thủ vòng 1 đặc biệt quan trọng trong cuộc chiến chống dịch bệnh COVID-19. Ngoài công trình trạm y tế xã Xuân Lũng được Vietinbank tài trợ bàn giao hôm nay, trong nhiều năm qua, Vietinbank còn dành tổng kinh phí trên 259 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội tại tỉnh Phú Thọ. Vietinbank nâng giá trị cuộc sống